Xin kính chào toàn thể anh em trong ngành nhóm kính. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh video của em anh Live, Marketing Factor VN. Em đến từ công ty cổ phần xuất nhập khẩu à, Trong video giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, công ty Factor Việt Nam sẽ giới thiệu đến anh em, anh chị và các bạn một dòng sản phẩm uh, ờ, với phân khúc giá rẻ và được thiết kế lại với việc sử dụng hệ thống điện đó là điện thấy thì dòng sản phẩm này có thiết kế bên ngoài được sơn hoàn toàn với là sơn tĩnh điện ba lớp với màu xanh ngọc huyền bảo và đây là màu sơn độc quyền cũng như là màu sơn truyền thống của công ty Master Việt Nam à, trên tất cả những dòng hàng của Master à, và máy thì à, ờ, với thiết kế đó là à, tổng chiều dài rơi vào tầm khoảng đó là bốn mét sáu bốn mét bảy đã tiết kiệm được cái diện tích không bị gián đoạn công việc à, và như đây thì ờ, đây là những cái tác dụng bảo vệ của dòng sản phẩm này à, khi chúng ta vận hành thì tác dụng sẽ chụp xuống bảo vệ cho anh em trong quá trình gia công sản xuất thì nó sẽ an toàn hơn và có chúng ta thực phẩm sẽ tốt và chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu sâu hơn tìm hiểu chi tiết về dòng sản phẩm máy cắt hai đòn Factor 55 tiên của Việt Nam và trên dòng sản phẩm Factor 55 này anh em có thể thấy với thiết kế hệ thống 咱俩能不亲吗？ 655 này thì nó sẽ hỗ trợ cho anh em giúp anh em đó là ép được cái đoạn nhôm như là nhôm dày như là nhôm pha à, với độ dày là 22 thì dòng sản phẩm này được thiết kế chuyên neo vận hành và các nhôm trên dòng sản phẩm 55 và sản phẩm pha và em sẽ tiến hành cắt trên đầu máy thứ nhất với góc cắt là 45 độ à anh em có thể thấy được trực tiếp là khi mà đặt thanh nhôm vào như thế này để mà uh, chúng ta cắt thì nó sẽ không có xảy ra tình trạng là kê nhôm sẽ thiết kế được rất là dày và nó rất là to không chỉ trồng thực phẩm không được nên em thấy cái này Hợp với là con thì kèm như thế này, kiểu thay nhôm rất là chắc chắn cho nên sử dụng rộng ờ, à, nhôm rất là dày à, độ dày rất là độ dày chuẩn hai ly hai trên thị trường tiêu dùng à, và các cái dòng sản phẩm hết tên 55 điểm một ba đường cắt rất là đẹp rất là sắc và cái lực cắt rất là khỏe và ở ờ, Về thiết kế tủ điện thì tủ điện vẫn chia hai ngăn như những dòng sản phẩm máy cắt nhôm hai đầu điện ba pha khác. Với ngăn trên là ngăn điện và ngăn dưới là van điện tư, thì dây điện sẽ được thiết kế là dây điện lõi đồng hoàn toàn 100%. Với các cờ đầu máy sẽ là một áp tổng và cục khởi riêng biệt. À, kèm theo đó là máy vẫn có bộ chuyển đổi nguồn 24V giúp chuyển toàn bộ hiệu điện thế về à, hiệu điện thế an toàn 24V ở bàn điều khiển để chúng ta sử dụng và van điện tử thì được à, bố trí rất là gọn gàng à, và dưới những cái ống dây hơi này đều được bơm keo sẽ không có bị xì hơi ra bên ngoài trong lúc chúng ta làm việc và chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu qua những sản phẩm máy cắt hai đầu Victor 500 sử dụng điện 200 linh quang của công ty Victor Việt Nam và nếu như anh em nào đang quan tâm về dòng sản phẩm này hoặc muốn biết thêm những